hai hào ok bắt đầu uh, ờ, kalachin của tối nay thôi chứ mà anh em là con là sim 4 anh em đợi tôi xíu để tôi uh, ờ, xe qua bên ờ, trang cá nhân họ là phải đánh đổi thôi để tắt cái uh, unikey ai ok load game tập này hình như tập 6 được phải cái nhà ờ, ờ, uh, 156 ngàn của tôi nó vẫn còn nằm ở đây đợi mình chinh phục còn nhà này thì ờ, được ra 8 ngàn rưỡi đua <laughs> game thôi hồi sáng nay không xem được do đi làm ừ không sao hào ơi coi lại cũng được không sao hết nói chung coi trực tiếp nó sẽ hay hơn đúng không nhưng mà anh em bận đi làm mà nó lo cuộc sống thì, chịu thôi tôi cũng đâu phải ngày nào tôi cũng làm buổi sáng đâu tại uh, thứ bảy á bình thường thứ bảy tôi mới làm buổi sáng và đồ ăn để bú đi xuống hết trơn trời mới đồ vô game mà thấy khó chịu rồi nha đâu nhỏ này là chuyên gia ăn rồi phá không nấu đi này à, bỏ tủ lạnh đi cà phê uống đi rồi nó đâu rồi anh em ca ai mà vô mà coi không hiểu thì tôi nói sơ về cốt chuyện nếu không hiểu không hiểu tôi nói gì thì coi lại từ tập 1 để cho nhanh nha nói sơ cốt gì là con này là mình là game giả lập về cuộc sống nó mình giả mình trong gia những cái con à, những cái con người này con người này người ta gọi là the sim trong con game này người ta gọi là the sim ví dụ như con người trong trong tiếng việt rồi đó trong tiếng anh là human đó, đó thì mình sẽ ờ, vô vai của ờ, một cái, con một cái gia đình để mình làm sinh sống mình kiếm tiền mình an cư lập nghiệp rồi sinh con để cái phát triển và khi có tiền mình có thể là xây nhà bự hơn nhưng không phải chỉ chơi một gia đình ha mình có thể chơi nhiều gia đình được nhưng mà tôi đang tập trung chơi một gia đình thôi để anh em dễ coi dễ dễ nghiên cứu gì dễ nắm bắt rồi con nhỏ này nó ăn nó đang ăn nha nó đang mệt cho ăn xong rồi cho chơi cho đi tắm trước xong cho đi chơi mà thằng này thì nó đang ngủ thôi cô nhanh thôi con này nó lâu quá nhỏ này ăn nhanh lên ăn cái gì mình tại thì chứ hai đây cháu pháp sư cái gì rồi đây vui vẻ thôi comment này bỏ tủ lạnh luôn trời lạnh bỏ tủ lạnh đi tranh thủ đi tắm chắc cho đi ngủ luôn á ôi nhỏ nó mà cà rồng hả bên red có mưa không ạ? à? hồi nãy mưa trăm hồi nãy nó có mưa trăm ôi nhỏ này nó ngủ trong nhà tắm luôn à lên giường ngủ đi

đủ đi chơi hết cái này tới kia à, nãy thấy uh, media qua bên uh, trang uh, trang facebook nè thấy like giờ rầm rộ dữ lắm mà không biết chút xíu có xuất hiện hay không chắc là bữa giờ kiểu anh em bên uh, youtube vẫn chưa biết là tôi qua đây tôi livestream hay gì đó là cái gì vậy sao không đi ăn rồi giờ này đi đi làm chắc ông thích nhỏ này ừ quỷ ma này hư rồi đồ ăn bị hư Rồi cây nó xanh lại hết rồi tranh thủ cho thằng này nó luyện tập thể dục thể thao đồ tăng cường sức khỏe mai mốt thằng con của mình khi sinh ra thằng con hay nhọn gái giờ mình sẽ cho nó học cái cây này trước học cái cây ra đánh cờ trước nó tăng cái cái logic nó lên cái khả năng phán đoán tư duy ấy. thì nó làm cái việc thì nó cũng đỡ hơn người ta chút dùng cái đầu đồ ăn bị hư Sao nó bỏ trong người nó đồ ăn bị hư thôi Mụ ôi Trời ơi ôi Gì ôi Toàn bị hư Sinh đôi Thôi đừng sinh đôi, sinh đôi nuôi không, nuôi không nổi Đây là sim chơi đời sim 4 trong vòng trong trong 5 giờ kỷ luật của mình là bữa giờ mình chơi được có năm mới 5 tiếng rồi đó về con game này Sao ông cứ thích ra nghịch ca nghịch, tuyết quá ta mình là giờ là ngôi sao uh, đây nè mình là người nổi tiếng ba sao rồi Thôi tranh thủ đi làm thôi Đi uh, đi đàn hát đồ kiếm tiền Rồi bà vợ ở nhà đi bữa nay cái quán này không được rồi đúng không Cho vô công ty giải trí đi rét Có luôn hả? Hình như mình vô đâu có được đâu Hồi bữa, hồi đợt trước Nó thành ngôi sao lẻ hơn nè Đâu để tôi đi thử kìa Trước để tôi đi thử Rồi ở đây đánh đàn đã Cái đây ờ, đánh đàn sơ sơ thôi Kiếm tiền sơ sơ Đánh lên được cỡ 9 ngàn thì mình về 9 ngàn mình qua kia Liên vỗ tay không nó không cho tiền trời Không biết nó đánh gì mà luôn mà vui Có mặt kìa Ghê chụp hình luôn Quá dữ Vỗ tay quá trời mà không cho đồng nào hết trơn cho chữ ký được á xin chữ ký cho chữ ký đồ được để làm bạn chứ đã. ôm fan ôm fan thấy mình thấy mình nó xỉu luôn rồi à. ghê không à, nhà nào nó xỉu ra lại ôm cái chắc nó xỉu nữa quá thân thiện thân thiện không ờ, fan <laughs> tiểu <laughs> Flupeed tôi là kiểu ngôi sao thương thiện à, nhóm này là nhỏ nhân vật chính trong cái phần DLC mà ngôi sao nè đúng là cái nhiệm vụ của mình là phải làm cho nhóm này ờ, kiểu nổi tiếng á không ôm hả chán vậy thôi đi thôi gì dạ. đó ô mình lên đây rồi có thể tăng cái này đi ha mà tăng mức độ nó tiến mình lên ok tin chữ ký bắt tay cũng không cho ừ kỳ cục nó chê tôi có thêm à, bạn mới nè đi tiếp đi hồi nãy là uh, hào nói là đây đúng không ở đây đúng không hay bên này vô công ty giải trí này đúng không đúng không hào nhiều ngôi sao chảnh lắm ừ. vô cái trường quay là cái này đúng không ở đây nó chỉ cái nào vô đây đúng rồi nè nhưng mà không cái này đúng không cái nào cái hình nào tôi nghĩ là chắc là cái này nè à cái này vô thử đó đi hả vô này nha vô này trước đi rồi vô cái này thử coi không tôi nghĩ chắc không phải đâu cứ vô cái này coi vô thử cái trên trước đâu có vô được đâu không cho tôi vô thôi đi tiếp không phải đây rồi chắc này quá biệt thự ngôi sao cái này đúng không lót chai nè nhìn cái màu chắc không phải quá trường quay nè trường quay nè cho dán tanh vậy của mình mình vậy đúng chưa đúng ở đây chưa không phải bảo tàng hả cái này bảo tàng đúng không trường quay ở đâu ai đây chụp hình chung mà chụp hình chung mà ê từ từ ông đứng đó đợi đi đợi xíu đi để tôi qua đây tôi coi cái máy kìa Ủa con này chụp hình đó Chụp hình chung không? Cũng sao Không chịu đi chứ Không chịu Chê yeah. Mochi uh-huh. Peachy, Scalba, Missir, Pinkoya, Cerebixu. Nó bạn cho tôi kìa Chơi Ờ đây đây đây đây oh. Ah. Oh. Ờ cho mấy đứa mấy đứa mà kiểu mà nó nó nó ái mộ tôi. Đây. Ghét. Thôi đi ra thôi. Tôi muốn xỉu rồi nè. biệt thự ngôi sao ra lại map đi rồi giờ ra lại map rồi nè ở đâu cái là biệt thự ngôi sao mà đúng không trường quay đâu ra lại ngoài đây luôn đúng không hay hay chỗ nào cái màu hồng hả cái này hả không có bấm vô được cái này là một cái khu hiểu không anh em hiểu không nó để vậy là một cái khu đó một cái khu cái khu này nguyên cái khu này luôn chứ không phải là là là có bấm vô á bấm vô mấy cái màu xanh xanh này nè mới vô được tụi mà không bấm có được đâu không bấm được nha cái màu hồng này là nguyên cái khu bự này nè công viên vô trường quay ở đâu ta Red phải vào công việc Diễn viên Ủa thằng này là diễn viên mà Ừ Hồi nó còn kêu tôi mua đồ nữa này nọ nữa Thôi thôi thôi thôi À không có tiền rồi chứ à vậy như đi chung với nó hả vậy là phải về nhà rồi về lại nhà thôi chứ tôi diễn viên mà đây nè vậy như làm chung với nó là hình như nó đang đi làm cái mình nhấn vô đúng không ừ. nó về về về về đi ngủ đuối rồi vô ăn thôi Trời sắp tới giờ đi làm luôn chứ quên đừng cho nó ăn nhiều quá ăn nhiều quá nó lại bé phì ngủ xíu đi đi làm mệt rồi đuối bấm vô việc làm diễn viên hả đây bấm vô có được đâu có chọn được gì đâu work hand có được đâu ta đang buồn không ai nói chuyện lại phòng cái nhà này nhỏ chứ nhà bên kia tôi sai để là sao bị đứa luôn ô oh, lại bạn kệ có người lại nói chuyện này ok hào hỏi về gia đình hỏi về ờ, việc học ở trường cái gì Nằm trên cát hay gì? Nằm nằm trên tuyết Nói chuyện Ok Hạo đi coi chỗ trường quay đi rồi xíu vô lại mục tiêu của tôi hôm nay sẽ kiếm khoảng 20 ngàn dữ dội không Nhưng mà giờ phải học theo cái ngày gì đó mới mới mới giàu nổi chứ ông già Noel chán thiệt chắc tôi lóc ổng luôn quá đâu rồi chỗ gọi điện thoại chỗ chỗ lóc chỗ lóc ổng đâu rồi cơ. mệt mỏi quá rồi là rủ đi chơi không không cho lóc tức ghê lóc luôn đi cho nó khỏe rồi về phòng ngủ 2008 ngon đi ngủ luôn ngủ luôn cho thời gian cho qua nhanh hình như mình còn lên chức được nữa còn lên tới cây này luôn nè à. Rồi full Cái đoạn này hình như bị hư rồi Hư rồi Nó chỉ cần để ngoài ờ, cỡ xíu lỡ hư Bỏ tôi lại Bỏ đi hư rồi uh, New Year rồi năm mới rồi tôi coi ờ, hôm này lâu già ghê cái tờ nhờ máy vòm là ở đâu rồi hai chồng khô máu đi chơi cho nó tăng cái ờ, phân đi lên này cái phân này cái vui vẻ kết hợp đó là mình tăng cái chứa tuệ một công đó ba chuyện logic rồi gì vậy đây nè gì nè Hello Red test vô thử mà map xem từ từ để tôi đi kiếm trước đã đi kiếm thì người dẫn con sim đi nó khỏe hơn nó, ờ, nó là cái nào nó là cái nào bởi vậy để ngày mai tôi rảnh rảnh tôi tải thêm ờ, cái DLC của The Sims 4 luôn nó là cái nào cái này đúng không nhà máy vòm khu diễn viên ở hả đâu là khu này đúng không là khu này hay khu nào nó chỉ có nhiêu đây thôi cái màu trắng biết nhiêu cái màu trắng cái này hả thấy cái này phía tây à, phía tây phải đây hả là ra ngoài map luôn hay gì là, là ra ngoài đây luôn hay là trong này là cái nào cái này là những mấy nhà của mấy thằng sim mà nhà của người nổi tiếng nè cái khu này khu người nổi tiếng ở nè ba cái nhà kê sát màu trắng ba cái nhà kê sát màu trắng lạ nãy hả thấy không có ba chiếc xe hơi tàu biết được trời nó vậy chết tôi luôn là nó nằm ở đâu á chắc trong không phải trong mấy khu này rồi nó nói trong cái khu này thôi tay phải này hả là anh giờ giờ hào nói rõ rõ coi là nó nằm ở ngoài đây ô nó còn hai cái này nữa nè nó còn có hai cái map này nữa nè map đi chơi nè chú sử dụng nó đi chơi mới được có hai cái cái này nữa nó nằm ngoài đây nó nằm ngoài thế giới hay là nó nằm ở, ở trong này ghi gõ ra để tôi biết tôi đi vô hay là nó nằm trong mấy cái này nó nằm bên trong đó vô nè rồi nằm bên tay phải hình hình con người á hả ba cái nhà nè không có bấm được cái này đúng không ba cái nhà hai chiếc xe nè không bấm được không nhấp được nha không bấm được nhà máy vòm nè bấm không được nè tôi bấm đâu được đâu không bấm được nha hay là do mình phải chơi con sim ở đây nè mình chắc mình phải chơi con sim này mình mới vô được cái nhà này hay gì đó nó đâu có hiện lên cái hình này đâu nó hiện lên cái hình tròn tròn phía ở trên á bấm mới được bấm không được nha thua ví dụ như nó hiện hình như nè nó nhấp vô nó nó hiện lên vậy nè nó bấm mới được ở dưới nó có cái dòng màu xanh á nó có cái đường viền màu màu xanh á là mình mới bấm được rồi chỗ nghỉ dưỡng ồ phải chín ngàn à hào có coi lộn hào bấm được được đâu được đâu studio thử xem để tạo người tới ra xem lại cái <laughs> nhanh nha <laughs> chứ tôi thấy là không ở đây bấm không được rồi đó nè nhấp không được nè anh em nghe tiếng nhấp không đồ full đẹp ghê ta có đời sim sẵn hết rồi có người sẵn hết rồi có phòng sim luôn nè mảnh đất ở đây cũng có 2.000 cũng được mà nhà đây đẹp quá vô mình xây cái nhà lẹ phẹt lẹ phẹt vô nhìn chán lắm <laughs> nhà đẹp ghê á bff thôi vô kiếm tiền tiếp đi sầu quần sầu quần xíu coi cái tập này không được gì Ô hai chồng tàng hình <laughs> Đúng Noel nữa nè Từ từ oh. Snibara, Dub Natimti, Dub Pashish, Canopy Wingo <laughs> zibs. Nasine paparbo. Yumbala. Pando. Snurf. <laughs> Adunda. Ah. Wallakoi. Gorsha Tabar. Hmm. Cranky Hisma. Franj Banfa. Gosha. Skeebs. Sapula. Huh? Arbovinia Quar. Uh-huh. Waga. Inihashini. Ah. Plenis. Adaba Glaffy. <laughs> Shunka Oh, Shonamula! Samaga, Sablurf Baroda, Bruhana, Chinosa, Montif Zarde, Fenoy, Ah! Henfabi Narble. À, hình như nó chưa full đúng không? Wow, chưa full cái fitness nè. À. không để ý.

Ôi chưa full nữa sao nhỏ này Vô tập đi Lời khơi lời khơi Sao lắc vậy À hết rồi Trồng rất là khỏe luôn Nhưng mà phải nghiên cứu cái coi cho ông làm cái gì đó ở nhà để kiếm thêm biết là đi làm nhiều tiền rồi nhưng mà như tôi chưa mua máy tính đúng không nhà mình không có máy tính à mà giờ máy tính để đâu oh, cho lên dễ tranh tôi <laughs> mỗi lần vẽ là tốn trăm đô nó vẽ mấy tấm đầu tiên sẽ lỗ mà tôi nghĩ là ông có sẵn cái tài năng nghệ thuật rồi phải đi làm chung với nó mới tới được hả nó đâu có cho tôi làm chung đâu nó vẽ cái gì đây lỗ bảy đồ giải tiếp kệ nè tôi nghĩ là đợt đó chuẩn bị vẽ tấm này là quỳ vốn nè bắt đầu từ tấm sau trở đi là bắt đầu lời nha tôi phải tăng nó cao cao xíu không thôi gãy dễ gì đấy rồi đi ngủ đi lời đó 12 ngàn rồi kết thử vô một tìm việc làm không cái này chỉ có xin việc và nghỉ việc thôi nha đang có việc làm là chỉ có xin việc và nghỉ việc thôi quan trọng ngủ qua cái cái giờ đi làm cái này nó cũng được tiền nè này cũng đi chơi thôi thôi, thôi. Xin việc hả? Xin việc là bỏ là là là thất nghiệp luôn á. Rồi, tới Tết rồi. nghe nhạc trong 2 giờ nhiệm vụ phụ nè Đây xin việc nè. À phải làm action đây nè, phải làm diễn viên action này nè. Còn tôi là tôi chọn là cái cái cái nghề khác. Chi? Hiểu rồi. Vô action. Tới giờ sinh hoạt tối. <laughs> khỏi em ơi và anh cho tự túc hết miễn sao đúng 8 giờ 45 có mặt tập trung điểm nhanh đúng số là được rảnh đồ quản hoài lớn hết trơn nhớ tập trung về đi ăn cơm về không hình như là cái đợt của em là đại trưởng cho tự về rồi cho tự ăn tự về rồi nghe quá nghe ớn anh <laughs> Phúc ơi nhớ thả tim giúp anh nha Phúc ơi Tương tác giúp anh cái Nhớ cái đợt em hình như là đại trưởng cho tự đi bộ về rồi Nhớ cái đợt đầu tiên là bắt trưa nha đứng nắng tập trung đi về Trời thả thả Ừ thả mạnh mạnh xíu đúng rồi Anh tính nói em gì thả gì có con trái tim gì <laughs> Rồi ờ, tôi tính lại vì tôi quên luôn rồi nè Hình như là mình vẽ tranh á, mình vẽ tranh một thời gian là nó nó vẫn tăng cái cây kia cho mình luôn á Nó tự vẫn tăng cái cây mà nổi tiếng luôn á Mình là diễn kiểu mà hai cái cây một cây là kiểu mà diễn viên mà đóng phim một cây là diễn viên kịch nó hai cây nó khác nhau tôi chọn nghề thằng này là diễn viên kịch kịch là nó chỉ đóng nó đóng kịch thôi chứ nó không có đóng nó không có đóng phim à là mắt mới cho vô trường quay anh nhớ là đợt trước tôi có vô rồi thì phải cái quan tôi không biết làm gì hết trơn á nó có nhiệm vụ tùm lum á cặp dốt tiếng anh nữa chứ rồi con vợ đi làm rồi trồng ở nhà phá làng phá sớm của nó dễ vậy đây à, ờ. dưỡng nhiều tiền nha dưỡng lời được 72 đồng nha thằng này nó thích dễ chân dung mà nó dễ kiểu dễ người chứ dễ tiếp hai media Em làm media bên ờ, Youtube đúng không? Nó đứa dĩ nhìn mắc cười lắm mà ừ. lời được 100 à, đô rồi đó sắp giàu rồi em tập trung vui vẻ thôi đúng anh ờ ừ. chắc dạ bữa trước mà em không biết là là, là anh livestream bên này đúng không thấy mấy bữa nay thấy anh không livestream nữa mà anh cứ đăng clip bình thường cái không có qua đúng không kiểu mà không biết là là anh livestream bên nào nó bắt đầu kìa nó nó tăng cái sự nổi tiếng rồi đó như vậy là vẽ cái này nè mới tăng nổi tiếng nè cứ ờ, đứng vẽ rồi được ngàn mười lăm rồi kìa mười lăm ngàn kìa khoảng cỡ 20 ờ, ngàn là đẹp ờ, có à, à, làm nhà gì đâu dây cáp Như tôi làm bị hư hết ta. mười sáu ngàn Giả dạ, tiếp rồi Mục tiêu mà kiếm à, một à, một trăm năm mươi sáu ngàn của mình à, không còn xa nữa đâu mình đã được 10 phần trăm rồi <laughs> cứ sao này cứ ngủ đi chơi à đúng anh hôm bữa em ờ, mới vào youtube bên cộng đồng coi ờ, anh live à kiểu anh anh anh ủa bữa giờ anh livestream anh vẫn nói mà bữa trước khi ờ, anh chuyển qua đây hai ba ngày là anh đã nói rồi không mà anh ờ, anh live stream bên này anh cũng nói mà chắc em không để ý á nhỏ vợ này nó nó phun cái cây đó chưa ta như chưa nữa nè giờ nó phải phun cái cây này phun cái cây fitness này là là nó sẽ lên ờ, lên chức Chết cho nó đi hát ngoài ờ, ngoài đi được không? Được mà thấp lắm. Tôi có hai chục đô là full rồi. Đục đừng ghê à. Cho đi tắm mà lên đây chạy tiếp. Chạy chừng nào nó full cái cây cây cấp 8 đó thôi. mà em có nghe không em quên anh uh, quên dù anh nói không mà em, mà em có nghe mà đúng không anh nói hai ba lần nữa mà không sao đâu được rồi kiểu em bên đó em cũng coi lại mà đúng không còn quan trọng bên đó mới kiếm tiền được á chứ bên này chủ yếu anh like bên này đi anh thấy bên này nó view nó ổn anh muốn thử coi bên này như thế nào á tại hồi trước anh like bên này thấy view nó cao hơn bên kia mà giờ thấy view này cũng hiu lắm chỉ comment có lúc ờ, thấy lúc không thấy á like cũng không ổn định nữa chắc like ừ chắc like khoảng cỡ tuần hai tuần nữa coi nó như thế nào nếu mà view bên đây thấp quá anh chị anh cũng chuyển lại youtube lại à mai kia nó lại sửa chớp chớp kiểu lại sửa đi để bị tối này rồi à, mười sáu ngàn rồi à, giờ lên à, vẽ bậy bạ thêm mấy bước nữa là lụm vẽ tiếp tại ăn ờ, nhập rồi mà đó ờ, à, cái cái cái cái tường em á mấy cái con đó không em thằng lên nó kịp đáp lại bị hở bị hở ờ để anh like bên nào cũng được anh ừ ừ em bên đây nó hiện không không không không có chính xác cái view nữa nè thấy không đang hiệu một một người xem mà trong đó khi có hào coi nè có maria coi nè có hai người hai ba người khác coi nữa mà nó nó lên có hai view kêu nó lại ờ, nó làm cái ờ, cát lại để bảo nó lao và mới làm rồi cháy ra dạ, sao tự xử luôn mình tự xử mình luôn chán thiệt bỏ 60 đô ra tắm hoa hồng luôn tắm tắm tắm bùng luôn đó sạch sẽ liền bỏ 60 ra tắm tắm bùng luôn ra đây kiếm tiền bù lại thôi hết con vợ tới chồng như bị hư á hết con vợ tới chồng xong rồi tốt như mới <laughs> dạ tiếp đi đó giờ hình như nó hết hiện qua à, comment rồi đó để thắt ra vô lại anh em comment thử một hai câu để tôi coi coi nó có nhảy comment không nha đó bắt đầu ờ, lời tiền lại đó 17 ngàn này cái nhà này mắc quá wow Ủa có hai ngày, à? một hai ba ok Tranh bán có Có vẻ được, ừ Nhiều tiền mà Con giả dạ lên chức nữa kìa giả dạ lên chức Giờ dạ, nó kêu tăng cây uh, fitness lên uh, cấp 9 Rồi để tôi coi coi cơ thể nó coi Cho nó ngủ đi Tháng mai bào cho hai vợ chồng ngủ đi có sức khỏe kiếm tiền nó dễ ngày mai thằng chồng cũng đi làm nhà dơ quá kìa con nhà đâu dơ à tủ lạnh hư rồi tủ lạnh hư rồi nha Cửa này thôi kiếm từ nhà cửa chén, đồ đạc hư hết trơn tôi không có lấy tiền tôi mua đồ nữa kiểu để đồ này để vô luôn á để mình dùng tiền để dành mình qua mình qua qua ờ, villa mình ở Bây giờ Noel ờ, rồi, ảnh gọi quá trời Ừ, ngủ hoài Ok Lên lầu bào thôi cho con vợ tập đi thằng này lo bạo kiếm tiền đi Mình khó chịu à mỗi lần mình vẽ là mình sẽ được lời 200 Ủa mình hả? ngày mai đi làm nha nhớ nhắc tôi ngày mai đi làm nhà vẫn dơ kìa đây lục cái này ra rồi à, đổ bỏ luôn nó à, tự nhiên sao bỏ vô người tôi bấm lộn đâu rồi cái đóng gác rồi dù ra ngoài đi mình có thùng gác mà đây bớt đồ ra ngoài ăn cà rốt tiếp rồi nó dễ vậy thôi mà anh tiền nè để uh, ờ, bán đi cấp độ giấy tranh tôi bao nhiêu rồi cấp 6 rồi như cấp 6 là mình có thể vẽ được uh, phong cảnh rồi đó tranh phong cảnh như cái này nè tôi nhớ cái này là vẽ tranh phong cảnh nè đó kiếm góc nào đẹp đẹp coi Tối quá ta. Giải cảnh, giải cảnh. Biết chức năng mua nhà trên biệt thự không? Trên thư viện không? Không, không, không. Tôi không biết cái đó luôn á. Hình như là Nhi vô rồi á. như vô vô, vô livestream tôi gọi mà nó à đây đây em nè <laughs> hôm nay anh em cày sao mà cho tôi được view cao cao uy một hàng tám hai trăm tám mà có cái góc này của mình view không có đẹp anh em ơi view xấu quá cho nó dễ thêm tắm nữa rồi xuống ăn kiếm được 20 ngàn luôn Nhi thả tim ghê vậy <laughs> Anh em ăn uống gì chưa Chắc xong ca này rồi tôi xuống ăn Thêm 20 phút nữa Rồi đi ăn đi ấy nó ăn mình cũng đói bụng nhỏ này nó chi nha nó nấu nó nấu nhiều luôn á nó nấu nhiều mà nó nấu dở mà nó nấu trái nhà hoài mà nó cứ đè nó nấu <laughs> chán thiệt luôn á nhà chưa đủ nghèo sao chắc mình sẽ đợi cho nó à, này thằng này nè thằng này của thằng này nè nó nó lên được một nửa chắc là sẽ sinh con để cái em ăn rồi anh à ăn sớm vậy nhà em ăn sớm vậy ủa maria là em ở đâu ta em ở thành phố hay ở đâu ở trước tôi nhớ có à, như hào ở đâu ta trước đợt trước nói cái tôi quên luôn kiểu hỏi rồi nói chuyện rồi cái một hồi cái quên quận Tân Phú à rồi lại uh, gửi bill rồi chắc hai ngàn quá ngàn hai cay vẽ biết bao nhiêu bức tranh mới được hai ngàn ngàn hai mà nó quất một cái hết ngàn hai quất đau lòng không sao kệ đi hôm nay đi làm nha hôm nay đi làm nha hôm nay đi làm 5 giờ chiều được rồi dư rồi cho nó vẽ một bức tranh xong rồi ăn uống này nọ đi làm 5 giờ chiều lớn xong một bức tranh kìa. lại được 200 nha đi vệ sinh kết hợp với massage coi coi coi cơ khoe cơ <laughs> đồn đồn nói về mấy chuyện vẽ tranh đồ hmm. nãy em hỏi mẹ chà tắt không mà nói ừ không nói chuyện ngắn gọn xúc tích thôi Hát cho nghe là không pha đó anh nghĩ là không đó. tại vì em ờ, mẹ em là ghi là ừ phải cái hông có nghĩa là là nghe rồi mà không uống rồi hư nữa rồi Ý, đi làm. Ờ, à, chưa, chưa, chưa. Hết hồn nghe tí tí tí tưởng đi làm. Tại việc làm quan trọng lắm, việc làm của thằng này đi làm một cái là hai ngàn mấy. Hùng hùng hùng. Mà lem mà lem. vợ chồng nói chuyện chơi giải trí chút xíu đi rồi đi làm rồi tới giờ đi làm mày, ừ mặc đồ ghê không diễn viên mà này là về ờ, kiểu mà mc á đang ờ, vui vẻ giờ chắc tôi mua cái máy ờ, nghe nhạc thôi để ở nhà tại thằng cái thằng kia có cái nhiệm vụ phụ của nó là phải nghe nhạc nghe hà bao nhiêu á 6 tiếng ấy có tiếng nghe nhạc liên tục á này mua cái cùi bắp thôi ngồi để lên bàn không được nữa chứ đúng là cùi bắp không cho để lên bàn dưới tivi á cho để lên vậy thôi để âm đây listen to con dạ đang coi phim đây tôi chậm đây coi nó coi gì ghê không coi uh, ờ, zombie zombie the sim hai cặp đôi đang uh, chim chuột nhau đang hung nhau cái rồi bị cắn rồi dí thành zombie luôn rồi cắn luôn ba đứa luôn rồi câu chuyện này sẽ đi về đâu à nguyên một khu luôn rồi thành đại dịch rồi ờ à, đang coi nó tắt tivi nghe nó đang coi mà nó chết nó tắt tivi vô duyên ma ma gà đồng ma gà đồng mà nhìn cũng đẹp lão quá chứ <laughs> mở nhạc rồi nè đợi chồng về cho nó nghe nhạc nghe nhiệm vụ phụ nè nghe trong vòng 2 giờ ha. nổ 2008 20 ngàn ơi ngon cho đi ngủ giấc đi mở nhạc vậy rất là hao quá ôi vừa ngủ vừa tắt nhạc được <laughs> hay vậy ta chắc gán rộng kiếm thêm chút xíu tiền nữa tôi đang tính ờ, làm ca tiếp theo căn nhà một một trăm ba mươi ca hả đét không 156 156 là bây giờ là mình còn khoảng còn 130 nữa 130 <laughs> ngàn nữa căn nhà kia phải làm thêm ít nhất cũng phải làm thêm 4 tập nữa tệ nhất là 4 tập nữa với một phần là tôi kiểu mà tôi vừa tôi vừa kiếm tiền mà tôi vừa chơi vừa nói chuyện anh em nữa đó nó lâu quá chứ tôi được vô tôi lùa cho hai vợ chồng vẽ tranh hết cũng là nhanh à mai mốt á là một tấm vẽ tranh một tấm tranh của mình á là tới là tới một ngàn lượng chưa kể là mình chưa không phải là họa sĩ nha listen to nè nghe hip hop nghe nhạc hip hop nghe vòng 2 giờ cho nghe thôi đó được một cây rồi nghe tiếp thêm 4 giờ 2 giờ nữa xong Trời, đơn giản đi ăn đi nhiệm vụ khác nữa nè chơi gì chơi cái gì cái này là gì ta chơi gì đó trong vòng một giờ nè cây nữa mới, nó mới lên chất nữa uh, với hình con gái anh em dịch ra cái từ này coi instrument là gì play instrument là gì chút là 2k nữa Hades đúng rồi chút xíu tôi tính lại con ờ, Hirozo, Herozo Hirodo đó cái con cái Hirozo gì Herozon Terodor cái chữ khó đọc ghê phần đầu tiên thôi phần thứ hai nó nằm trên PlayStation đó. chơi nhạc không tới một tiếng à ok chơi nhạc là chơi guitar cũng được đúng không đâu được đâu chơi nhạc trong vòng một tiếng đúng không còn ờ, thử chơi thử trong vòng tiếng này 3 giờ nha tới 4 giờ được đâu ba cà rồng ở đó làm gì vậy hả kiểu mà bạn mình thôi ba cà rồng nó bình thường á nó không có nó không có thể kiểu mà thèm máu á nó đang nó không bị tụt năng lượng ấy, thì nó vẫn là bình người bình thường không sao hết đó chỉ là bạn mình thôi đi vệ sinh xong rồi uh, ra đây giả tiếp nhạc không lời hả là nghe nhạc không lời trong vòng một tiếng đúng không Sao không có đây ta gì ta thì mình chơi pino cũng là không lời mà em mấy bữa nay họ cái bà ờ, lao công bà không tới bà dọn dẹp nhà cho mình ta làm có tiền mà không làm chê Rồi, nó nấu xong cái nó ngồi nó nói chuyện vợ nó không thèm ăn. <laughs> nói chuyện với no thằng này nó ở nó ở sạch mới được ở giờ nó không chịu đây nè dọn hết đồ ăn đồ đạc dọn hết giờ quá trời nhà cửa nó tự nó tự giác lên từ giấy chanh luôn <laughs> khỏi cần để mình bấm sắp lên cấp này cấp bảy trời mưa rồi ốp thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha giờ tôi nghĩ ăn uống này nọ xong rồi ờ, cả 7 giờ mình vô mình sẽ khui con game mới chơi thử ok bye bye